cô chú anh chị và các bạn hôm nay à, gia đình mình có à, bác à, thanh từ new york xuống chơi rồi bác là bạn thân của cha mẹ rồi hôm nay bác muốn hái ớt để trải nghiệm <laughs> ok đây là bác của mình đây đang hái ớt để trải nghiệm nè nhiều quá trời nhiều luôn rồi bé My đi đâu rồi đó hả à, hai đứa đi xuống Phật Mai ờ, thăm ờ, con ờ, bé bạn đó rồi con làm gì ủa nó có làm à Đờ, nay xin nghỉ hả con cũng hay hết hả dạ. vậy lấy đây nè không con hái cái này nó cũng chín nhiều dạ, rồi nhưng mà cái này cay không rồi à, thôi cái ớt dài nó cay hơn cái ớt tròn vậy à dạ nhưng mà trái cũng sai dữ dữ chứ không ồ trái dữ dằn lắm nó cũng cay mà nó không cay bằng cái ớt ờ, loại mà với sườn trâu mà dài dài đó có thanh ừ. loại bác đang hái cây đó trái cũng quá trời trái luôn Trời ơi, đi ta trồng nhiều tao hái bán cũng mỗi lưng tí mẹ luôn <laughs> Ngồi hái cũng mệt Bác đứng lên không não yeah. Dạ. Ủa bác, bác trai đâu? Ông nay ông nói ông mệt quá không nghỉ gì <laughs> Ngày hôm qua ông nhậu với cha Ừ. Hai ông bạn về Chừng nào bác về? Bác thứ ba cuối tuần này đi chợ trời được rồi à. hôm nay là ngày thứ sáu mọi người mấy ngàn mấy người người ta lại người ta cắt cỏ à, à, vòng vòng con miếu đi nó chạy ồ ồ ồ nó nó nó nó chạy xuống gần luôn Hi! Hello everybody này lâu lâu cũng lỡ tay nó bẻ nhầm cái Dời luôn cái đó cây luôn á bác Nguyên một giường cái là từ nó, nó khô nó rụng khô nó rụng luôn lúa này à, bộn lúa này nhiều quá cái cây này à, loại này nó cây lắm á cha cây lắm à cây này nói chung là năm nay mình ớt cây không à ớt loại cây độc đáo này. con gái miền tây đó mình nãy cắt cỏ tỉa đang chạy êu em mình chưa xong cái ớt nữa cái này mình để tới năm tới nó có trái nữa không anh con đựng gỗ rồi đó cũng có à. nhưng mà mình tới mùa lạnh mình cắt cái nhánh bỏ hả chị ủa có con đổ quá trời luôn cho nó ra nó ra cái tượng lại à. rồi cái đó vô làm à, tương ớt ngon á ừ, con hai đỏ con hai đỏ đỏ không cái trái nè chưa trời tỉa nãy giờ gỗ mà chùm chùm chùm đỏ cây cây lưng lưng lưng muốn khòm mẹ ngồi đau lưng lắm á đau lưng lắm á hôm nay nó thử mùa nó không bị mò bị sâu trên đảo quá trời đã không có cây nào bị gì hết mới thấy này nè đừng đừng à, được hơn nửa xô nè gần đầy xô rồi vậy bé bẻ bẻ mới cho cái đống ngồi đứt nhức lưng luôn á cái này chết rồi nó về tại vì tại vì mình hái chứ mấy mấy ngày sau ra là ở đây nữa dạ cái nhánh này nè nè quay cái nhánh này nè <laughs> hết sảy luôn quá trời coi một nhánh mà vậy nè ông dạ. ơi có một nhánh mà trái nè chùm chùm luôn đó không ừ dạ. con hái ra con hái một thao rồi ấy, dạ. một gỗ rồi bây giờ thêm nữa cũng quản tinh thần mà. mà một cây một nè thấy chưa cô chú anh chị và các bạn kia đây cây này là giữ nè cây nhỏ nó sẽ gãy trái nhiều quá nó quằn xuống nó muốn gãy cây luôn yeah, dạ, nó muốn gãy cây luôn á ý là con hái mấy nhánh này ra hết hồn không ừ. hôm nọ tôi ờ, cầm cây tôi cột đứng lên nhưng mà tôi thấy nó chịu hết nổi rồi tôi mua cho nó sụn xuống luôn trời ơi hàng kia nó sụn xuống hai bên á <laughs> nhiều quá nó sụn. cây này trời, chín quá trời chín luôn á giỏi lên rồi nó chịu không nổi rồi nó quằn xuống nó cũng gãy là thôi kệ cho mình tại chị mày năm rồi không có trồng ớt các bác thanh đầu nó có một cây ớt nó dạng nha con nó kêu bằng cái ớt ờ, gì chim ị á ờ. cái nó ăn rồi nó gớt cái hột xuống dưới đầu cái năm sau nó lơ tự động nó lên ờ. lại mà trái nó cây kinh khủng luôn vậy à. dạ bây giờ ớt nó cây lắm chị ơi dạ ớt chim ị chim ị ở ngay chỗ đó đó tự nhiên nó gớt đâu con trái ngay chỗ đường đi qua đó hay nó mọc mọc lên hai hai ba cây gì đó có năm rồi đâu có trồng đâu mà nó trái trời ơi luôn nó cây mà nó thơm nữa ý chứ nó ị nó ị chứ nó thì động lên <laughs> đâu có chồng nó ăn thấy ớt nó ăn thấy ớt nó ị ra nhiều khi cũng có ừ. với một cỗ máy rồi đó cha ừ. không lưng luôn rồi đó bên đây còn ba bốn cây nè bên kia thì ờ, có ba cây nhưng cái chùm này nè cái cây này nó gần ờ, nó gãy luôn thấy cây này không cháy nó muốn gãy cây luôn á nó, nó, nó quằn xuống nhiều quá nó nặng ở đâu nó quằn xuống luôn cây này cũng vậy nè này ra bằng cua nè ra bằng cua này không có trồng từ đồng nó mọc lên đó cô chú anh chị thấy lên ghê không ta trồng cực khổ người ta hái cực khổ mà ta bán thì cũng cũng có chút đỉnh đi bọn này <laughs> hái tặng luôn. <laughs> ra giúp cá với à, gì rau à, má nó mọc giống như rừng rừng vậy à, cái đó là mấy à, năm đầu trồng còn à, ba bốn năm nay thì tự động nó lên lại cái mùa kìa mùa này đầu cái nó lên cái nó có hộp cái nó gớt hộp xuống cái mùa kia tự động cái à, mùa đông cái mùa hè lại cái nó mọc lại lại cái này mình đấu trong bằng cua ngoài này đâu cho mày nó mọc nè không cái này là nó rớt ơn nó rớt ơn nó bay ở đâu lại tao không hiểu nó trôi mình trôi ra mình bắn nước mình rửa dài rửa dài dài trôi ra đây cái mọc đầu ra đây nó mọc trời đất ơi nãy nhánh kia cũng vậy giờ nhánh này nè lên <laughs> ông nội ơi coi nè chỗ nào cũng chỗ nấy mà ây da có giá rồi thấy con cây cũng xỉu luôn <laughs> ừ bác hái một vòng giờ qua tới cái ớt bên này là vô nhà là xỉu luôn á thôi đi lấy cái gỗ ớt loại này nè tươi ngon mà nó nó cay kinh khủng luôn này mà cái này chơi một nồi cá à, cá à, cá bún kèo à, kho đầu cái bỏ vô không Oh my god. Anh ăn thôi, ai ăn. <laughs> Không được qua tới năm tới nó nó trồng cây khác hay là nó nó nó la nữa. Nếu mà nó nó nó còn cái gốc ở dưới đất này thì tôi ờ, tôi cắt cái ờ, cái cái, cái tỉa cái cái nhánh nó cái nó bắt đầu nó đâm tược khác nó ra y hệt gì nữa. Ừ. Còn cái ở trong thùng nó thì phải nhổ bỏ rồi. Cái trong thùng nó không có chịu nổi qua cái Ờ, ừ, ờ cái, cái này mùa... cái này mà để luôn mùa đông mình ăn thứ chứ thì mấy cái cây dưới chân này để mùa đông hết trơn nè à, để tới uh, à, giống như cây uh, sơ đủ vậy ừ, tao chỉ dẹp cái, cái cây chỗ đó tao nhổ đang tao trồng uh, trồng cái cây vú sữa hoàng kim đó thôi hoặc là cây uh, món cầu hoàng hậu hai cây đó nó quý trồng ở đây mới được cho nó chưa có nhiều giống mà đem qua bển mà lỡ nó chết đó thì uh, kiếm không ra giống trồng ở đây này cho lấy giống rồi không này ra rồi nếu mà chị à, muốn lấy à, giống mà đem về bển à, để cho anh thanh năm sau trồng đó chị dạ. là hai cây này nè dạ. hai cây này là, là, là lấy giống được nè cái này cái trái ớt nó ngay dạ. ừ nó không có bị quắn như cái cái mấy cái ớt kia mà trái nó mập nữa mình uh, mình bẻ gì nè rồi cái mình không có bị uh, gãy nhánh nhiều quá thành ra cái uh, cái lá cái trái con đó, nó nó nó nó nó lớn lên mau lắm còn nếu mà không biết bẻ đó mình bẻ nó gãy nhánh cái nó đứt cái trái con nó đi hết trơn cái nó lâu lắm nó mới ra được nữa ồ mà nó coi nè nó chĩa vô này nó nằm đây luôn <laughs> cái cây nó kẹp lại luôn à. ừ. hồi đó nó chĩa vô nó còn non ừ từ từ nó bự cái nó mất dính đó luôn chị đi với bác là chị ờ, con lon hả anh lon thứ tư con đi thứ ba con lon thứ tư thì, thì con nhốt nữa bốn đứa bác này con nhỏ nó học tiến sĩ đó ờ bức bức luôn à bị nó đứt rồi nhiều cá ừ. <laughs> Tôi thấy vậy tôi mới dọn thêm một hề nữa đó Cái lá nó tốt á Dạ đùm đùm đùm luôn á nhánh nào cũng có trái nhưng trái mà nó không trái nó đùm đùm luôn nó nội á nè tá lả cho này nhánh nào cũng có hết trơn mà trái nghe đùm đùm đùm luôn nha trúng mùa không thì trúng trúng mùa ớt <laughs> à, cái mận thì trúng lên đó cha ừ. trái nè ừ, dạ. nhánh nào cũng có một đùm đùm nha dạ. ở đây ở đây có con ong giống ông bầu gì đó nè ừ, không thường Việt Nam thấy cái ông này thì đây có ông này nữa đây. có cửa ớt ong ta, ta đóng cây nè ủa anh nó trồng ờ, cây ờ, mướp gì đâu anh hùng ở bên ảnh cái gì ở bên uh, nga ừ, nó đánh không vậy Ồ, tưởng đâu đây cho tôi không thấy vậy đâu quơ quơ với nó quất phát <laughs> giờ cái mặt xem chiều vô nó được mình nhưng mà đừng có ép nó ép nó nó nó, nó, nó đường cùng nó chết, nhưng mà nó không có được mình như con ông khác anh cứ dồn mấy này nè đó có trái đậu không trời ơi mỗi năm năm nào nó cũng ra cái trái công công hết trơn rồi từ từ cái nó mất hết trơn Nhà trồng cây mai ba bốn năm năm nào cũng có bông đầy chơi mà không có năm nào có trái ăn cây nó bẻ mệt đó nó đỏ lai rai rồi đó chị ừ. đi qua tới cây này cái đó nè vô nhà cái thành <laughs> vô lên lên cái ghế uh, quyền thoại của bà nội <laughs> năm bốn. mẹ hái cho tâm tâm mới quý ừ. nó đi theo mấy cái cây tầm cẩm nó đục lỗ ấy cái có không ép ép nó quất một phát ra về mà cái mặt xinh lên giống như chưa bán giới luôn Ồ cây Cây ngã cây kia Đây ngồi ngoài chơi nó dễ hơn phải không Vinh ừ. ở ngoài luôn Nó từ cái ớt gì nó rẻ ra luôn coi nè nó lẽ ra tại nhánh nó trái quá nó quằn xuống dạ. trái nhiều quá tới nó quằn quại nha trời ơi ba cái rau mà ôm ra phần cua này nó non thôi kìa đây cái thùng gì em cái thùng phân đó bác thanh ờ. cái thùng đang tôi tha pha, pha phân tôi tưới này nè dạ yeah. vậy mà tôi còn làm bị lẫm hoài đó ừ. trời ơi mấy cái này ngon quá mình thấy anh em mình phải bỏ qua quá hốt mấy cái này thôi dằn vậy đó hiểm nó con muối chua ăn được lắm cây dữ lắm hái nãy giờ Ở, hiểm gì dài hả đó, đó. Linh đang để. em hái nãy giờ ba gỗ rồi à. ờ đưa anh đi chi ở đây nè ui mệt quá bây giờ mưa à? mưa mưa mưa mỗi hai con tí vô đây nhà muốn xỉu luôn hàng rổ nhỏ bên kia còn ba rổ nữa đây giờ yeah. anh có rổ nhỏ nhỏ thôi à bên kia mấy rổ nữa mình xô đầy vậy nè hái ớt mà có thấy tính từng xô nha mọi mọi người ghê hồn không ớt là có thể nói là hái từng xô với rổ chứ không có nói là còn nói nữa chứ ghê không ớt này làm tương ớt ghê ngon không ghê hồng không đi nè nãy giờ được à, gần à, một rổ một rổ này cũng bự à rổ này còn bự hơn nữa nè rổ này mấy ký không hai ký không à. nè dễ hồng không hai con tí đau lưng muốn chết cha ông chơi nguyên một cái đùi con heo gừng tối nay ông làm gì nè sầu à, lăng hả à, một là sầu lăng, hai là ông chơi uh, giả, giả cày vậy sao xương nấu cà ri à xương nấu cà ri còn thịt uh, à, sầu lăng hay là giả cày cha ông chơi nguyên cái đùi con heo rừng à gà để đó ông tính nấu cà ri với xa à, xào lăn còn chút kia ông làm à, làm à, giá cày cho tính nấu giá cày ấy chứ wow. ok bye bye bye anh em bye bye bye nè bye Ok Steven cảm ơn à, cô chú và anh chị à, mới vừa theo dõi video của Steven nha Sáng sớm à, gia đình bà xã với bác của mình với ba của mình với mẹ mình đi hái ớt Hái bây giờ cũng có rổ rồi đấy, cô quay sơ sơ cho cô chú anh chị các bạn xem á nếu cô chú anh chị mà thấy video có ý nghĩa nha, nhớ bấm subscribe and like video và chia sẻ để ủng hộ Steven làm video tiếp nha. Để Steven làm những video về cuộc sống của Florida cho mọi người xem à, ổng rời cũng hơi bận bận nên không có đi làm video nhiều với cái tay nó bị đau cái này đã, đã mới vừa đã đỡ rồi bắt đầu cái quay tiếp thì ờ, hy vọng ờ, sớm sẽ có nhiều video post lên cho mọi người xem ở về cuộc sống ở Florida ok cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại ở một video sớm nhất nha bye bye